1 của thầy như sau. Thầy yêu cầu các em tính tính cái gì? 7 phần 5 cộng 3 phần 5. Nào, ví dụ 1 nhá. Câu A của thầy là 7 phần 5 cộng với 3 phần 5. Nào, các em nhận định này. Đầu tiên, đây là hai số hữu tỷ mà có mẫu số đều lớn hơn không tức là dương. Cho nên chúng ta bỏ qua bước 1. Thứ hai về quy đồng thì đây là hai phân số có cùng mẫu chúng ta bỏ qua bước 2 là chúng ta không cần phải quy đồng. Chúng ta chuyển sang bước 3 là cộng trừ hai số hữu tỉ cùng mẫu. Thì chúng ta sản mẫu chung là 5 và thầy có 7 cộng với 3. Được chưa? 7 cộng 3 có thể bằng 10 thì thầy có 10 phần 5 và 10 chia 5 có thể được bằng 2. Ok chưa? Chúng ta chỉ cần thực hiện đối với bài ví dụ A thực hiện mình bước 3 và bước 4. Bước 4 là 10 phần 5 chúng ta rút gọn còn 2. Ok chưa nào? Nào B của thầy là 2 phần 9 và 6 phần 15. Nào câu B của thầy nào? 2 phần 9 trừ cho 6 phần 15. Thì các em lưu ý cho thầy 2 phần 9 và 6 phần 15 thì vẫn là hai số hữu tỉ có mẫu dương cho nên chúng ta bỏ qua bước 1 chúng ta chuyển sang bước 2 là quy đồng quy đồng thì em tập trung đây thầy 9 và 15 thì mẫu chung là bao nhiêu em nhỉ là 45 Tức là 45 là số bé nhất chia cho 9 và 10. 15.